chào tất cả anh em Đấy, cái video ngày hôm nay tôi muốn uh, giới thiệu cho anh em một cái uh, bộ đồ chơi tài xỉu cái bộ uh, tài xỉu báo dung thì uh, cái bộ tài xỉu báo dung này nó chính là cái bộ uh, tài xỉu báo dung bốn mặt đó tài xỉu báo dung bốn mặt thì uh, trong chén này tôi đã có cái uh, báo dung bốn mặt này Đấy, thì tôi để mặt ba mặt bốn là không dung thì tôi sẽ để úp xuống đấy thì à, một lúc nữa tôi, tôi vào tôi sẽ test cho anh em đấy thì à, anh em à, nào mà đã chơi qua cái bộ báo dung bốn mặt rồi thì là anh em biết được là hiệu quả của nó cái hiệu quả của nó mang lại cho anh em lên tới 80 đến 90 phần trăm đấy thì nó cứ lên mặt nào nó sẽ báo cho anh em mặt đó nó báo chuẩn xác cho anh em luôn đấy thì nó báo cho anh em là mặt nhất mặt nhị và mặt năm mặt sáu đấy thì mặt nhất mặt nhị thì anh em có tỷ lệ anh em đánh xỉu còn mặt năm và sáu anh em có tỷ lệ anh em đánh tài nhé Đấy, nói thì à, để cho anh em biết thêm về cái bộ à, đồ chơi à, tài xỉu báo dung bốn mặt này thì cái bộ báo dung bốn mặt này nó bao cho anh em tăng tích là nam châm đấy, nước muối thì dọi đèn anh em dọi khoảng tầm 95 phần trăm nhé 95 phần trăm thì đến sân chơi thì anh em chỉ cần là luồn được một hột vào thôi luồn luồn được một hột duy nhất này vào đấy luồn được một hột duy nhất này vào thì anh em uh, chơi thì anh em sẽ có cái tỷ lệ thắng 80 90 phần trăm đấy thì nó lên mặt nào sẽ báo cho anh em ở đấy và anh em cứ theo đó anh em đánh tỷ lệ nhá một hai anh em đánh xỉu năm sáu anh em đánh tài đấy, thì uh, anh em chỉ cần cầm cái máy báo dung này thôi anh em đẩy đâu cũng được nó cách xa cái bộ hột uh, báo dung bốn mặt này là khoảng tầm 3 đến 4 mét anh em nhé đó thì cái máy lúc này nó rung rất là êm nên là anh em yên tâm là nó không có cái vấn đề gì gọi là là, là người ngoài có thể nghe thấy được nhé đó Đấy, thì à, sau đây tôi vào tôi sẽ test cho anh em cái qua cái bộ hột à, tài xỉu có rung bốn mặt này Đấy, xem là cái cái tăng tích của nó nó tôi bao cho anh em được đến đâu nhá nhất là thử cho anh em nước muối này đó ờ, nước muối nổi ok đúng không anh em Đấy. đây anh khăn đây pin đó thử cho anh em nước muối này thử cho anh em nam châm này em chưa này cái dọi đèn thì nó khoảng được tầm 95 phần trăm anh em nhé đó 95 phần trăm thường thường là anh em soi mặt năm mặt hai về phía đằng nhà Đấy. Đấy. thì nó cũng chất rất là trong đúng không anh em đó thì tôi cũng đã thử cho anh em cái tăng tích của nó thì anh em cũng đã thấy rồi Đấy, nó cũng rất là ok để cho anh em đi chơi Đấy. thì uh, báo dung bốn mặt này nó sẽ báo chuẩn xác cho anh em một mặt đấy một mặt từng mặt một lúc nào lên mặt nào sẽ báo anh em ở đấy thì trước tiên tôi vào tôi sẽ test cho anh em là duy nhất chỉ có một hột báo dung bốn mặt này thôi đấy, để cho anh em thấy được là cái cái, cái báo mặt của nó nó hiệu quả với anh em như thế nào khi anh em đi chơi tài xỉu bịp ở bất kỳ những sòng sới nào thì anh em đều giành chiến thắng lên tám chín mươi phần trăm nhé đó, ờ, thì bây giờ tôi vào dưới sau cho anh em này đó, ờ, hai dung hai dung hai dung ngắn thì là nó sẽ là con lục đúng không anh em lục anh em đánh lục tài nhưng mà ở đây chỉ có một con thôi thì tôi sẽ mở ra nó là lục đó lục đúng không anh em đó. tiếp tục cho anh em này một dung dài một dung dài nó là con nhị nhá nhị thì anh em đánh xỉu mở ra nhị này đó nhị đúng không anh em đó nó báo rất là chuẩn bây giờ tôi vào tôi sẽ cho cả hai hột này vào để lắc xem là cái tỷ lệ của nó anh em đoán mặt hột nó sẽ nó sẽ chuẩn xác hay là không nhá không dung không dung là có mặt 3 hoặc là mặt 4 thì mặt ba mặt bốn thì là nói chung là anh em đánh cũng được hoặc là anh em không đánh cũng được nói chung là anh em bỏ đấy, có đồ bịp thì anh em thứ nhất là chắc thì anh em đánh nhé có ba có bốn đấy có mặt tam đúng không anh em tiếp tục cho anh em này hai dung dạ, hai dung ngắn hai dung ngắn có mặt lục lục thì anh em đánh lục tài nhé lục tài này. mở cho anh em này đó lục tài này hai con lục nhá tiếp tục cho anh em một chén cuối cùng này hai dung ngắn vẫn là hai dung ngắn thì là vẫn là lục anh em đánh vẫn đánh lục tài một không đi mở cho anh em này đó năm sáu một đấy. tôi đã vừa giới thiệu cho anh em cái bộ ờ, đồ chơi tài xỉu bịp cái ờ,